thì bây giờ mình à, sẽ tiếp tục một video à, thứ ba về lô đất 9 hecta tại Long Nghiêng, Bầu Bàng. À, bây giờ mình sẽ từ vị trí này là mình sẽ di chuyển ra bên ngoài à, để ca, cho cả nhà có thể hình dung cũng như là à, biết được vị trí con đường đi cũng như là các tiện ích xung quanh à, có thể là mua đầu tư thường là những đất mẫu đất mẫu có diện tích lớn như thế này thì uh, vị trí như thế này là gọi là cực kỳ đẹp lắm rồi gọi là quá đẹp à, gọi là đất mẫu nhá. đất mẫu thì thường là ờ, phải đi vào rừng vào rú <laughs> này kia nhưng mà đối với ờ, vị trí của lô đất này nằm rất là gần rất là gần với các khu dân cư cũng như các dự án các khu đô thị mà đã làm ví dụ như khu đô thị Nam Long 2 khu đô thị Sài Gòn Len 2 khu dân cư Eden khu dân cư Lộc Phát vân vân và vân vân và sau này sẽ có rất là nhiều khu dân cư khác và đây là người đẹp à, đi cùng xe với mình cũng như là đi review chung với mình à, không biết nói gì chỉ biết cười thôi cười là thấy đẹp rồi đúng không ạ rồi vậy cả nhà hãy theo chân mình ha lô đất của mình thì được à, định vị bằng hàng rào nha anh chị và đây thì à, mình đi à, vào bên trong một xíu xong mình ra nha cả nhà đó bây giờ mình vào bên trong tất cả đất là được đóng cọc hết rồi thì cái nhà thái này à, bên tay phải này của mình thì lô đất này đã được à, đóng cọc cũng như là được à, à, được làm hàng rào à, đã được danh lưới rồi này nhà thấy không ạ đã được danh lưới đây mấy bên này là là những cái bụi đất của khách hàng khác nữa rồi à, cái nhà thấy không ạ rồi đây nếu mình đi vào bên trong kia đó bên trong còn có cái nhà này nhưng mà mình sẽ không đi vào bên trong mà mình sẽ đi ra à, chọc theo lô đất này là 9 hecta nha cả nhà chọc theo lô đất này là 9 hecta à, và bây giờ mình sẽ quay ra nữa cả nhà cùng uh, hình dung được cái lô đất nha đây lô đất của mình nằm vị trí này nha cả nhà à, ngay vị trí mà cái cây cao su này có ờ, hàng rào này để thắng vào bên trong mà lúc nãy mình quay video á đó cả nhà thấy không đó vào bên trong này rồi bây giờ cái nhà hãy theo trong mình nha rồi bây giờ cái nhà hãy theo trong mình ha đi ra bên ngoài ra bên ngoài nha và ở đây thì à, cái nhà thấy thì đất à, rất là đẹp đỡ mà mở tất cả những cái dự án cũng như khu đô thị đường lộ ở đây là đường dt 749 cực kỳ đẹp mở rộng thoáng mát đẹp Đó. rồi bây giờ cả nhà theo trong mình ha theo trong mình ra cái xíu từ vị trí đất mà ra đường lộ đây là chỉ có hơn 100m thôi nha cả nhà 100m nếu sau này mà tất cả những công ty bất động sản cũng như là chủ đầu tư mà vừa bất động sản á, thì có thể mua mua để mà làm và đây là công ty này hai cả nhà thấy này hiện tại đang đi sang đón rất là nhiều bây giờ mình sẽ đi à, dạo một vòng lên các dự án ha rồi bây giờ mình sẽ đi vào dạo một vòng các, các dự án nha cả nhà và đây là dự án Nam Long 2 của công ty Nam Long nha à, các nhà thấy không rất là đẹp nha không có dự án nào đẹp hơn dự án này đâu tại vị trí này tại khu đô thị à, Phước Hợp Nam Long 3 Ồ, oh, Nam Long 3, Nam Long 2 Nam Long 3 Nam Long Và đây Mình sẽ đi vào dự án à, Tài Lộc Tài Lộc của bên kia Lên đây là Eden, qua đây là Sài Gòn Lên 2 trực ở đây trực ở đây với khách ha. ừ.